chuồng vái mẹ máy sao rúng nhỉ này vướng quá nhỉ cho là đổi cảnh thế giới chỗ khác đi sập vẫn đánh lại mồi clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha sập và vẫn đánh lại mồi có hót trong lưới không nào đấy khả năng là hót trong lưới lụp anh ạ đấy cảm nhận của mình về chim ổn lắm sập vẫn à, vẫn đánh lại mồi và vẫn hót phải đánh nó cơ thì nó mới thể hiện được cho anh em xem nó mở mỏ mở rộng nhé đấy và vẫn hót trong ờ, lưới lụp nha đấy anh em thấy chưa vẫn đánh lại mồi vẫn hót trong lưới ôi trời ra rộng như ở ngoài luôn nó nghĩ nó vẫn còn đang ở cành cây đang đấu với mồi hay sao vẫn hót bình thường Xích vào gần tí nhìn thấy mỏi nó phê cái em clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn đây mình bấy trên núi rất là cao Đây, màu à, không cụp luôn